Xin chào tất cả mọi người, tôi là Phương đến từ kênh bất động sản Phan Thiết. Thì hôm nay tôi ờ, có dịp ờ, lên thành phố Buôn Ma Thuột, đang đứng ở một cái khu đô thị là khu Eco Premier Buôn Ma Thuột. Đây là biểu tượng ờ, của khu đô thị, một cặp voi rất là lớn. Thì khu đô thị Eco Premier này thì có vị trí cực kỳ đắc địa thì mọi người có thể thấy phía bên này là mặt tiền đường à, Nguyễn Chí Thanh còn bên này là mặt tiền đường 10 tháng 3 và ở giữa là khu đô thị Eco Primia với biểu tượng là cặp voi sau này à, tôi sẽ đi một vòng để quay review cho mọi người về cái khu đô thị này thực sự là tôi rất là bất ngờ bởi vì tại Buôn Ma Thuột chỉ sau hơn 2 à, năm một chút xíu thôi đã hình thành nên một cái khu đô thị rất là đẹp, rất là đẳng cấp. Khu đô thị này thì được phát triển bởi à, Capital House. Ở phía trong thì có hai à, tòa nhà này là hai cái tòa nhà văn phòng bán hàng của chủ đầu tư. Xung quanh thì công viên, cây xanh đã được hoàn thiện và những cái tiện ích vui chơi trẻ em đã được đưa vào hoạt động rất là đẹp mọi người có thể thấy là này là ngày mùng 2 Tết vì thế rất là nhiều ờ, du khách và người dân địa phương tới để ờ, tham quan khu đô thị và chụp hình check-in với cặp voi ở đây và sau đây tôi sẽ đi vào ờ, sâu bên trong để quay cho mọi người rõ hơn về những cái hình ảnh tại Eco Premia đi à, sâu hơn vào bên trong khu đô thị đường vào à, trong khu đô thị này ở hai bên có những cái tạo hình thác nước đặc trưng của Tây Nguyên rất là đẹp con đường này là con đường đi bộ dẫn vào à, hai cái tòa nhà bán hàng của chủ đầu tư biểu cường Ecopremia đi lạc vào đây thì cũng không có thua kém gì ờ, khu ờ, Phú Mỹ Hưng của Sài Gòn Thủ Tư trồng những cái cây ở đây rất đẹp Thực sự tôi rất là bất ngờ Bởi vì cái tốc độ xây dựng cái khu đô thị này rất là nhanh Mặc dù mới chỉ hơn 2 năm thôi nhưng đã thành hình Nên một cái khu đô thị cực kỳ đẳng cấp Những cái căn nhà phố trong khu ờ, Eco Premier A này thì theo phong cách của châu Âu, phong cách châu Âu hiện đại. Ở đây thì có rất là nhiều công viên cây xanh ở trong này. Và những cái ờ, hồ nước nhân tạo kia là mặt tiền đường ờ, Nguyễn Chí Thanh đường quốc lộ 14 những căn shop house ở mặt tiền đường Nguyễn Chí Thanh thì rất là giá trị về mặt à, kinh doanh thương mại Remia Buôn mặt Thuột thì có quy mô là 50 hecta được chia làm 5 phân khu hiện tại tôi đang đứng tại à, uh, Maric ở phía sau à, phân khu Madrid ở trung tâm thì có phân khu Paris bên tay phải mặt tiền với đường à, 10 tháng 3 thì có phân khu Geneva ở sau cùng thì có phân khu London và phía bên à, tay trái mặt tiền đường Nguyễn Chí Thân thì phân khu à, Milano là những căn sắp hao đây là con đường ở bên trong khu đô thị Ồ, hoàn toàn là được à, lọt đá rất là đẹp đây là kiến trúc của phân khu Marit Marit hiện đại Madrid Tây Ban Nha đây những căn shop house rất là đẹp cực kỳ đẳng cấp hiện tại ở trong ờ, khu vực này thì đã có những ờ, công ty hoặc là những cái ờ, doanh nghiệp họ đã vào để hoạt động trong khu đô thị này thực sự choáng ngợp trước cái ờ, tóc tông của Eco Primea Buôn Ma Thuột. Đây là một khu đô thị đang tại thành phố Ba thời điểm hiện tại. Tường đài Buôn Ma Thuột chỉ 7 km Mình ờ, chỉ thân để quay để thấy những cái căn shop house ở ngoài này để để thấy được cái tiềm năng khác dân tại khu ờ, những cái phân khu ở trong ờ, Eco Premier. Đây là những căn shop house mặt tiền đường Nguyễn Chí Thanh hay là mặt tiền đường quốc lộ 14 của Eco Premier rất là đẹp. Những căn shop house này thì sau này rất có giá trị về mặt thương mại đường Nguyễn Chí Thanh thì là đường hai chiều mỗi à, chiều thì có đến 4 làn xe cực kỳ à, vip luôn thì những căn à, shop house này gần như đã được hoàn thiện chỉ cần phần sơn bên ngoài thôi còn một cái giải shop house phía xa xa kia thì đã được hoàn thiện phần bên ngoài luôn rồi đây là phần khu Milano tại Eco Premier thì à, nếu anh chị có nhu cầu quan tâm đến những cái sản phẩm tại Eco Premium Buôn Ma Thuột thì hãy liên hệ với em qua số điện thoại em để trong video để em có thể tư vấn cho anh chị một cách trực tiếp đây thực sự là một cái khu đô thị rất đáng sống tại à, Buôn Ma Thuột